Bạn muốn có làn da trắng hồng tự nhiên ư? Mình bật mí nhé. Hãy thử sữa rửa mặt làm trắng da Biore Brightway System. Các hạt làm sáng da phối hợp chiết xuất trà xanh và cam yuzu Nhật Bản cho bạn làn da không phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên. Nhớ dùng thêm kem trắng da chống nắng Biore Brightway System nhé. Biore. Mỗi vỏ hộp kem trắng da chống nắng Biore tiết kiệm được ngay 15.000 đồng khi mua sắm tại các cửa hàng Vera.